Top 10 thảm cảnh động đất siêu kinh hoàng được ghi lại bằng camera. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh viên Vạn Cổ. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 vừa qua, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh nhất trong vòng 100 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gợi lại những hình ảnh quá khứ về các thảm họa động đất khác ở khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 trận động đất kinh hoàng được quay lại bằng camera an ninh. Sulawesi là một trong năm đảo chính của Indonesia. Quốc gia này là quần đảo lớn nhất thế giới với hơn 18.000 hòn đảo và vịnh lớn nhỏ khác nhau. Đây cũng là khu vực thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận động đất và sóng thần. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, một trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter đã đánh vào bán đảo Minahasa. Kéo theo đó là 150 dư chấn đã xảy ra và một cơn sóng thần khổng lồ cao 5,5 mét tràn qua toàn bộ bán đảo. Cảnh quay này cho thấy một nhóm nhỏ đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn thì động đất bất ngờ xảy đến. Camera CCTV rung lắc, đám đông tán loạn ra các hướng. Trong khi đó, các camera an ninh tại cảng gần như bị rơi khỏi giá đỡ Tuy nhiên, chúng vẫn trụ được vẫn đủ lâu để ghi lại cảnh một chiếc xe cần cẩu chuyển hàng bị lật và rơi vào vỉa hè gần bờ biển. Một video khác ghi lại cảnh động đất khiến người dân chạy tìm nơi trú ẩn, nước tràn qua bờ biển. Theo VOX, trận động đất này đã làm sụp đổ hàng ngàn tòa nhà và gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Izmir là một thành phố đô thị thuộc miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ và là nơi đông dân thứ ba cả nước. Đây được xem là trung tâm xuất khẩu của cả quốc gia. Tuy nhiên, nó cũng là khu vực thường xuyên hứng chịu địa chấn nhiều nhất. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, đúng dịp lễ Halloween, một trận động đất có cường độ từ 6,6 đến 7 độ Richter đã xảy ra với tâm chấn cách bờ biển Simos của Hy Lạp, phía nam của Izmir chính dặm. Cảnh quay cho thấy nhiều nhân viên văn phòng đã phải núp dưới cầm bàn, cố gắng không để các thứ khác rơi xuống người. Một góc quay khác ở tòa nhà có hai người đang ngồi bàn công chuyện thì bất ngờ thấy mặt đất rung chuyển. Quá sợ hãi và hoang mang, từng người một đã cố gắng đứng dậy để tìm chỗ trú. Tiếng kêu thét vang lên và mọi thứ dường như càng bất ổn hơn. Những chiếc đèn treo trên trần nhà đang đung đưa càng ngày càng mạnh và cô gái hoảng loạn cố gắng tìm một thứ gì đó để bám chặt còn người đàn ông khác vội vàng trốn dưới gầm bàn trong nháy mắt trước khi chiếc đèn rơi từ trần xuống. Trận động đất khủng khiếp này đã kéo theo 1.400 trận động đất phụ và một cơn sóng thần lớn dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các thị trấn ven biển gần đó. Yan là một thành phố cấp thị trấn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nằm phía dưới cao nguyên Tây Tạng. Khu vực này thường xuyên phải hứng chịu mưa lũ và sạt lở đất. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Giang. Một số hình ảnh nổi bật được ghi lại từ trường trung học Lucian, nơi các học sinh đã được luyện tập kỹ năng phòng chống động đất rất tốt. Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, nhất loạt các em học sinh chui ngay xuống bàn học của mình. Ở một cảnh quay khác, một người mẹ trông rất sợ hãi đã nhanh chóng ôm đứa con của mình và chạy về phía cửa. Tuy nhiên, cô lại do dự vì sợ cửa sẽ bị đổ trước. Cuối cùng, cô cũng bế được đứa bé chạy ra ngoài đường thành công. Các hệ thống cảnh báo sớm đã được gửi đến 10 triệu người xung quanh tâm chấn, thế nhưng vấn đề là nó chỉ được gửi đến trước khoảng 9 giây khi động đất xảy ra. May mắn thay là đến cuối mọi người đều đã an toàn. Sân bay quốc tế Clark nằm ở miền Bắc Philippines là một sân bay chính phục vụ cho các chuyến bay nội địa và quốc tế ở thành phố Angeles. Lịch sử của sân bay này bắt đầu từ năm 1919, khi quân đội Hoa Kỳ chuyển đổi khu vực này thành một căn cứ không quân phục vụ quân sự trong Thế chiến thứ hai. Năm 1996, sân bay chính thức được khai trương. 23 năm sau, vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, một trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển sân bay quốc tế Clark và những du khách ở bên trong. Các hành khách nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, nhưng một số người đã bị mắc kẹt khi mảnh vỡ rơi từ trần nhà xuống. Du khách rơi vào tình trạng hỗn loạn khi trận động đất làm rung chuyển mọi thứ bên trong, kể cả các camera của CCTV. Một người đàn ông bị kẹt trên lan can sau khi đi qua khu an ninh và anh ta hoảng loạn chạy gần như kéo cả loạt người ngã xuống sàn. Ở một cảnh quay khác, nhóm bảo vệ hoảng loạn và bắt đầu chạy tìm nơi trú ẩn. Đồng hồ và thiết bị chiếu sáng rơi từ trần và đều bị tắt. Mọi người chay đầu và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Và ở cuối hàng, chúng ta thấy một vài người chỉ vừa kịp thoát ra ngoài khi mái nhà sập xuống trên đầu họ. Cảnh quan sát sau khi trận động đất cho thấy khu vực làm thủ tục và khu vực khởi hành đã bị tàn phá nghiêm trọng. Kathmandu là thủ đô của Nepal và là trung tâm kinh tế quan trọng nhất của quốc gia. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm tê liệt mọi hoạt động kinh doanh. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ảnh hưởng đến đất nước này trong gần 100 năm. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi trận động đất đã dẫn đến một trận tuyết lở trên đỉnh Everest khiến cho 22 người thiệt mạng. Đó là ngày đáng sợ nhất trong lịch sử Everest. Nhiều làng xã đã sụp đổ hàng nghìn người dân mất mái nhà trên toàn quốc. Tại thành phố Tripura Sore, camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc động đất khiến cho những chiếc xe gắn máy, ô tô và người đi bộ phải tránh né. Khi đất đá bắt đầu rung chuyển, mọi người bắt đầu chạy tán loạn, xe ô tô dừng lại trên đường. Mọi người tập trung lại ở các nơi an toàn, không muốn đứng gần các tòa nhà cao tầng. Sau khi động đất giảm, họ vẫn còn sợ rằng một trận động đất phụ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đoạn video này vẫn không thể lột tả được tất cả sự tàn phá mà đất nước Nepal đã phải chịu vào ngày đó. Trên khắp Nepal, hơn 600.000 cơ sở hạ tầng bị hư hỏng hoặc hoàn toàn bị phá hủy. 9.000 người đã thiệt mạng, nhưng thật may mắn, số người thiệt mạng không cao. Nhiều người dân đã làm việc bên ngoài, không ở gần các tòa nhà cao tầng hay các vật dụng có thể rơi rụng xuống. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, một trận động đất có cường độ 7,2 độ Richter đã xảy ra ở bán đảo Tiburon, một vùng ở phía tây nam Haiti. Cảnh báo sóng thần lan rộng trên bờ biển Haiti, nhưng dường như nó không có tác dụng gì. Đây là trận động đất tồi tệ nhất từ năm 2010 và là thảm họa chết người nhiều nhất trong năm 2021. Khách hàng tại một cửa hàng tạp hóa địa phương đang đi mua sắm hàng tuần khi trận động đất bất ngờ xảy ra. Các camera giám sát từ bên trong cửa hàng đã cho thấy mức độ đáng sợ của một trận động đất cường độ 7,2 độ Richter. Tương tự như cửa hàng tạp hóa này, nhiều tòa nhà khác trong khu vực đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn trong trận động đất. Clip này sau khi đăng lên TikTok đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Với số dân gần 300.000 người, Anchorage là thành phố đông dân nhất của Alaska và là thủ đô của tiểu bang này. Mặc dù khi nghĩ đến Alaska, bạn có thể không nghĩ đến động đất, nhưng thực tế chúng khá thường xuyên xảy ra ở đây, với độ lớn 7 độ Richter hoặc cao hơn xảy ra mỗi 1 hoặc 2 năm. Vào thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018, một trận động đất 7 độ Richter đã xảy ra phía bắc Anchorage khoảng 8 giờ 30 sáng. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia đã phát ra cảnh báo cho các khu vực ven biển gần đó trong khi đó, camera an ninh trong trường mầm non Alaska Children Academy đã ghi lại toàn bộ sự kiện. Phòng học rung lắc rất mạnh, có động đất, khiến các vật dụng trên kệ đều rơi xuống. May mắn thay, trường luôn đóng cửa vào thứ Sáu nên không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta có thể thấy động đất đánh vào khu vực học đường chính. Các chiếc ghế đã rất kiên cường khi không bị xê rời khỏi bàn. Theo báo cáo, khoảng 117 người bị thương nhẹ, từ những vết cắt và bầm tím nhỏ đến gãy xương. Trong tổng thể, trận động đất đã gây thiệt hại khoảng 30 triệu đô la trên khắp thành phố. Osaka là một thành phố nổi tiếng của Nhật Bản và là nơi đông dân thứ ba của cả nước, nằm trên hoàng đảo Honshu. Thành phố này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Nhật Bản và được đánh giá là một trong những thành phố đa văn hóa nhất ở Đông Á. Một trong những địa điểm thư giãn phổ biến bậc nhất tại đây là quán cà phê mèo, mọi người có thể tận hưởng sự yên tĩnh, ăn một chút đồ ăn nhẹ và trò chuyện với mèo với giá khoảng 200 yên trong 10 phút. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2018, một trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter đánh vào thành phố, khiến các quán cà phê mèo trở nên náo loạn. Những chú mèo nhảy xuống từ giường của mình, chúng có thể cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Chú mèo này không ngừng cào vào cửa như muốn thoát ra ngoài Trận động đất xảy ra làm cho tất cả các con mèo trong tòa nhà phải chạy tán loạn, có vẻ chúng rất sợ hãi. Rõ ràng những chú mèo này đã biết trước điều gì đó sẽ xảy ra. Theo Cục Địa chất Hoa Kỳ, hầu hết các bằng chứng chủ quan cho thấy nhiều người hoặc nhiều loài động vật có thể cảm nhận được mỗi khi có thảm họa nào đó sắp xảy ra. Trò chơi sóng thần trong công viên nước luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nó cho phép người chơi trải nghiệm cảm giác giống như động đất hay sóng thần xảy ra. Những người yêu thích cảm giác mạnh này, họ hào hứng và thích thú mỗi khi từng làn sóng ập đến. Tuy nhiên, ở một hồ bơi bên ngoài khách sạn ở Nepal không được thiết kế để tạo ra những đợt sóng đó. Đoạn camera an ninh ghi lại được cảnh hồ bơi trong khi động đất xảy ra vào năm 2015. Hồ bơi đang ở trạng thái rất tĩnh lặng cho đến khi động đất đến, nước tràn ra khỏi bờ hồ, gây ra những đợt sóng lớn càng lúc càng tăng. Sau đó, các đợt sóng dần trở nên yên lặng khi động đất kết thúc. May mắn là không ai quyết định bơi vào ngày 25 tháng 4 năm 2015. Ít nhất là không có ai ở khách sạn này. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, một trận động đất với cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khu vực xảy ra động đất chính là huyện Lưu Đình với khoảng 86.000 dân cư. Nếu động đất này trúng thủ đô thành phố Trùng Khánh với hơn 21 triệu dân thì hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn. Một cặp vợ chồng đang lái xe trở về nhà khi trận động đất xảy ra. Camera hành trình đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc rung chấn xảy ra. Toàn bộ mặt đất rung chuyển, người lái xe đã đạp chân phanh để dừng lại. Mọi thứ nghiêng ngã, cây cối chao đảo qua lại, khiến một thị trấn sầm uất trở nên đổ nát. Theo Reuters, tất cả 21 triệu dân ở Trùng Khánh đều cảm nhận được động đất nhưng hầu hết thiệt hại chỉ tập trung ở huyện Lưu Đình. Trận động đất cũng gây ra một số trượt lở đất, làm hư hỏng một số con đường và nhà cửa gần tâm chấn người dân tại Lưu Đình cho rằng trận động đất rất mạnh, khiến họ khó mà đứng vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến cuối video. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy video này thú vị, Xin hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.